và bây giờ chúng tôi sẽ nói đến đơn vị hành chính đầu ờ, tiên. Nhưng mà trước khi mà chúng tôi nói đến đơn vị chính đầu tiên thì chúng ta xin giới thiệu tỉnh Bắc Giang. Đây là 10 đơn vị chính gồm có thị thành phố Bắc Giang và các huyện Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Yên Thế. Diện tích là khoảng 3.825,9 km vuông, dân số 1 triệu 500.687 300 người. 1 triệu 567.300 người theo năm 2013 2009 Và đầu tiên khi mà lắc đến Bắc Giang ở đây là địa phận này giáp với nhiều tỉnh phía Bắc là tiếp giáp với Lạng Sơn phía Tây Bắc tiếp giáp tỉnh Thái Nguyên phía Tây và Tây Nam tiếp giáp với Hà Nội và quê hương kinh Bắc của tôi là ở đây làng quan họ của phía Nam và tiếp giáp tỉnh Hải Dương, Đông Nam tiếp giáp tỉnh Quảng Ninh. Nơi này có cái lộ 1A đi qua đường sắt Hà Nội Lạng Sơn và tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang, Bắc Giang Lạng Sơn. Nên là nói đến ờ, này. Còn về Quảng Ninh thì ở video sau chúng tôi sẽ nói về Quảng Ninh nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ tham quan đầu tiên là thành phố Bắc Giang, diện tích 66,5 km vuông, dân số 145.300 người. Và tiếp theo là nói đến huyện Hiệp Hòa có thị trấn Thắng. 201,1 km vuông, dân số 213.000 người. Đây này có thị Hiệp Hòa, tiếp giáp Hà Nội và Cung Bắc đây. Tiếp theo là huyện Lạng Giang, có thị trấn Vôi. 239,9, 191.100 người. Tiếp theo là huyện Lục Nam có thị trấn Lục Nam và thị trấn Đồi Ngô 1597,1 km vuông dân số 198.400 người. Tiếp theo là huyện Lục Ngạn, diện tích là diện tích lớn nhất tỉnh. 1012 km vuông, dân số 204.000 người. Thị trấn Trũ và đây là huyện này có thị trấn Trũ. Tiếp theo là huyện Sơn Động, có quốc lộ 279 đi thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Có diện tích khoảng 845,8 km vuông với dân số 68.700 người. Tiếp theo là huyện Tân Yên. Huyện Tân Yên có thị trấn Cao Thương 204 4,4 km vuông dân số 158.600 người. Tiếp theo là huyện Việt Yên, thị trấn Bích Động hay trạm 171,6 km vuông dân số 160.000 người. Huyện tiếp theo là huyện Yên Dũng có thị trấn Neo 168 km vuông với dân số 135.100 người. Cuối cùng là huyện Yên Thế 301,3 km vuông dân số 92.700 người và nói chung trên toàn tỉnh chúng ta là diện tích là khoảng 3.825,9 km vuông với dân số là 1 triệu 567.300 người. Đó chính là những thông tin khi mà chúng tôi nói đến tỉnh Bắc Giang. Video sau chúng tôi sẽ nói đến còn bây giờ chúng tôi xin chào lại quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau. Chúng tôi sẽ nói về tỉnh Đông Bắc, một Việt Nam thu nhỏ có đường biên giới miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển, hải đảo. Đó chính là tỉnh Quảng Ninh, mà nơi mà có vịnh di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Chúng ta cùng đón xem ở video sau. Bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.